Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Tình Pháp của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ review một lô đất nằm trên đường N1 gần sát cổng Đại học Việt Đức, Mỹ Phước 4. Lô đất này có tổng diện tích là 5 x 30 bằng 150 m2. Và mặt tiền lô đất này là đường nhựa 25m, đường N1 thông thẳng cổng trường Đại học Việt Đức. Đại học Việt Đức là một dự án đại học quốc tế lớn nhất ở Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại, thuộc khu công nghệ cao Mỹ Phước 4, phường Tới Hòa thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đường N1 là đường thông thánh từ cổng Đại học Việt Đức ra đường DA2 thông khu công nghiệp Mỹ Phước 1 và đường DA1 thông Đại học Thủ dầu Một sát đường vành đai 4. Từ vị trí đất cách quốc lộ 13 tầm khoảng 1 km, giá bán là 3 tỷ 500 triệu. Lô đất đã có số riêng, mua công chứng ngay luôn nha cả nhà. Như cả nhà thấy ạ, à, hiện tại ở xung quanh đây nhà cửa đã đông đúc và dân cư sinh sống ở đây cực kỳ là tấp nập và đây là một trong những cái nơi mà tập trung cộng đồng sống tri thức rất là nhiều. Trường Đại học Việt Đức là một trong những trường đại học vất tớ đang trong quá trình hoàn thành cũng như là hoàn thiện với số lượng học viên là 12.000 người. Cả nhà xem tới hay thì hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình và mình sẽ ra nhiều video tiếp theo về Mỹ Phước 4 cũng như là về những cái vị trí đất, đất địa để cho cả nhà cùng tham khảo ạ. À. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0972 332 894. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ.